Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ à, vào tuyến 4 Tiếp tục review uh, tiến độ thi công của tuyến 4 nha cả nhà Thì uh, như Toàn đã nói những video trước là Toàn liên tục review tiến độ thi công của tuyến số 4 Và cũng như là những tuyến khác tại Đồng Phú Và hôm nay là ngày 2 tháng 11 Ngày 2 tháng 11 nha cả nhà Thì Toàn cũng đã đi vào tới trong này rồi đây là đầu tiếng 4 nha cả nhà đây là đầu tiếng 4 xe của toàn à, hôm nay toàn chạy thẳng vào đây luôn à, đậu ở đoạn này thì toàn sẽ review cho cả nhà hôm nay thì à, công trình à, đã làm được như thế này đây đối với cái đoạn này cả nhà thấy không ạ đoạn này cái đoạn này là à, à, lắp cái bồn ho cái trụ này là cái trụ trụ này này là cái trụ điện đèn trụ đèn trụ đèn nha cả nhà à, trụ đèn rồi còn cái này là thành là đỡ mà giữa trụ đèn với uh, ờ, sẽ, trồng hoa này kia à, sẽ trồng hoa này kia trên kia ngoài ra thì uh, cái đoạn này thì, thì ờ, mấy những video trước á, thì toàn cũng đã quay rồi và ở phía xa xa kia là hướng đi ra đường DTP 41 cả nhà thấy không ạ hướng đi ra đường DTP 41 thì cái người ta cũng đã lắp rồi người ta cũng đã làm xong một bên bên này và bên kia người ta cũng đã đố rồi nha cả nhà đây bây giờ toàn sẽ đi cả nhà thấy nha cống đã được kéo về khá khá là nhiều rồi rất nhiều rất nhiều nha cả nhà cống là được kéo về rất nhiều thì à, ngày hôm nay chúng ta đi đến đây á thì chúng ta sẽ thấy là đây ở đây người ta làm xong rồi này người ta làm xong từ đây ra ngoài kia nha cả nhà cái này gọi là cái thành từ dưới đất này lên này mình cũng đã hỏi thông tin rồi từ dưới đất này này từ dưới đất á đây này từ dưới đất này lên là 55 và từ cái mép phú bì này từ từ mép phú bì này để thẳng ra đây ta phú bì đây là 2 mét và trụ này là đèn đây là đèn đèn chiếu sáng của đường à, rồi những thành phần ờ, những vị trí còn lại dù như đây sẽ là bồng ho nha cả nhà à, đây đây sẽ là bồng ho người ta sẽ trồng ho ở đây à, thì à, hôm nay thì chúng ta thấy là cống ờ, đã đặt gì tới đây luôn lúc trước thì à, cống nó đặt bên kia tức là cống cống được vừa thêm đó cả nhà được vừa thêm rồi ngoài ra này cái đây là như tiến độ thi công à, mình review cho, cho cả nhà biết gọi là uh, mỗi ngày nó sẽ thay đổi một ít nha thì từ những cái video mà à, từ ngày 26 tháng 10 cho đến nay à, bữa nay là ngày 20 à, à quên bữa nay là ngày 2 tháng 11 rồi đó cái nhà thái này đã được lắp này đã lắp không cả nhà rồi thì à, những cái video trước thì ở mé bên kia thôi video trước ở cái cái cái cái bồn ho cũng như trụ điện lắp đẹp á nói chung là cái cái công trình này này cái hạng mục này này thì chỉ làm mới bên kia thôi làm phía bên kia nhưng mà ờ, hôm nay thằng vào thì thấy cái ờ, hạng mục đã làm ờ, ở phía bên này rồi họ đặt phía bên này cả nhà thấy không ở đây làm rất là kỹ nha cả nhà đây làm rất kỹ và canh dây rồi rõ ràng luôn nha cả nhà thấy không ạ thì uh, dự kiến thì uh, trước Tết á, trước Tết thì sẽ xong những cái hạng mục này, những hạng mục bồn hoa rồi này thì sẽ xong. À, cầu cầu thì ờ, sẽ ờ, lắp các chầm và chúng ta có thể gọi là đi bộ qua từ bên này qua bên kia, đi bộ như cái nhà. Chưa chưa chưa chưa có đi xe qua được đâu. Còn nhiều hạng mục lắm. Rồi cái nhà thấy này. Cái này mới đổ bê tông luôn này cả nhà. Còn ướt luôn á. Mới đổ bê tông còn ướt luôn này cả nhà thấy không ạ toàn à, có hai cách hai ba ngày hay là toàn có thời gian toàn sẽ toàn vào toàn review lúc trưa thì toàn cũng định vào review rồi nhưng mà lúc mà toàn vào review á thì máy của toàn nó bị hư không review được tới lúc mà review cho đó thì hay rồi ở đây là mới đấu mới đấu nha cả nhà mới đấu hôm nay rồi chúng ta đi thánh ra ngoài kia cả nhà thấy không ạ thánh là xa xa xa ngoài kia chỗ mà còn đất trống á còn, còn đất đo á thì ra đó là đường DT741 rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tới cái cầu xem là hiện tại cầu đã làm tới đâu rồi toàn review á cập nhật cho cái nhà biết được tiến độ thi công ở tiết số 4 này à, để mà những nhà đầu tư của chúng ta có thể là nắm bắt thông tin rõ hơn và bên cạnh đó thì à, những cái à, đoạn video mà toàn quay hôm nay á thì có thể là sau này 10 năm 20 năm à, là những cái tư liệu mà ừ, chúng ta có thể xem lại chúng ta có xem xem lại và à, chúng ta nhìn lại được cái quá trình cũng như là à, một cái chặng đường mà hình thành à, tiếng số 4 này nói riêng và những cái tiếng à, tạo lực hiện tại đang làm tại đồng phú nói chung cũng như sự phát triển của huyện đồng phú nói chung nha cả nhà bây giờ chúng ta đi thẳng vào ờ, ngay cái cầu xem thử là hiện tại công nhân đang làm những cái hạng mục nào ở trong này đó, chúng ta sẽ đi nha cả nhà bây giờ toàn đang quay á là 5 giờ rồi đó cả nhà hoặc là hơn 5 giờ rồi 5 giờ 15 rồi cả nhà còn 6 giờ nhưng mà trời hiện tại cũng đang rất là sáng đang rất là sáng nha cả nhà đang rất là đẹp thì à, chúng ta có thể là tham khảo một số cái thông tin về của đồng phố ở trên internet đồng phố nha cả nhà đây thì toàn có thơ toàn có bật lên cho cả nhà xem này ở đây thì à, những thông tin về về về, về, về đồng phố này thì đã toàn xem thêm những thông tin nào về Ờ, phát triển về, về, về, về hạ tầng ở đây này toàn vào ờ, đập phố xong toàn vào tin tức thì chúng ta sẽ tìm nha Bình Phước ba tuần trước nghe nha ba tuần trước này ba tuần trước Bình Phước phát triển thêm 8 khu công nghiệp tại huyện Đồng Phú này thì bật lên thôi là 8 khu công nghiệp đó là 8 khu công nghiệp gì nha Tại cả nhà thấy này, Bình Phước phát triển thêm 8 khu công nghiệp tại huyện Đồng Phú. Thì à, được theo tính ý Bình Phước, 8 khu công nghiệp được tính quy hoạch tại địa bàn hai xã Tân Lập và Tân Hò. Huyện Đồng Phú với quy mô là 4.000 hecta, 4.000 hecta nha cả nhà. Rồi. Trước yêu cầu về phát triển công nghiệp trên địa bàn. và thì đó là coi thứ khu công nghiệp gì? chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bình Đông, à, Đại Tịch Tiền Tiền Giang. Rồi mình đọc hết thử. Mình đọc hết thử. Trước uh, ờ, tỉnh ý Bình Phước cho biết 8 khu công nghiệp được tính vi hoạch tại địa bàn hai xã Tân Lập và Tân Hòa huyện Đồng Phú với quy mô khoảng 4.000 ha, trong đó quy hoạch mỗi khu công nghiệp không quá 500 hectare bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và một số thiết chế văn hóa cần thiết phục vụ công nhân các khu công nghiệp. Địa điểm quy hoạch các khu công nghiệp trên có vị trí rất thuận lợi nằm sát với Bình Dương, có tiếng giao thông kết nối với căn biển. Cả địa phương phát triển công nghiệp đi sâu so với các tỉnh trong khu vực, Bình Phước có lợi thế trong việc lựa chọn các nhà đầu tư, hạ tầng có năng lực và kinh nghiệm để phát triển các dự án. Ở những địa phương khác. Thôi, nói chung là mình chỉ vừa mình làm cái video ờ, cái video mà mà mà khác á, vừa cái tin tức á. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi ờ, vào đây để chúng ta xem những cái hạng mục ở đây nha cả nhà. Thì mình từ ở ngoài kia mình đi vào ờ mình mở ra cho cả nhà tham khảo xem về những tin tức của đồng phú ở đây là toàn mang tính chất là review những hình ảnh thực tế cũng như là uh, công trình đang làm như thế nào và hạng mục uh, đang làm tới đâu cho cả nhà tham khảo nha còn uh, bất động sản thì hiện tại toàn chưa có đề cập tới bất động sản ở đây hiện tại đang có rất là nhiều trên mặt tiếng này cũng có rất rất nhiều nhưng mà toàn chưa có đề cập tới nha thì chúng ta vào đây xem cái này hiện tại thì ờ, dầm đã được ghép hết rồi cho nên là xe cẩu đã, đã đi rồi xe cẩu đi rồi hôm sau vào lắp sau hôm sau xe cẩu vào lắp sau bây giờ mấy anh này đang làm cái hạng mục và ờ, chắc là đổ, đổ bê tông này đổ bê tông đổ sàn này bây giờ mấy anh đấy ờ, làm ra này cái này ở dưới đây là làm gì biết à, bây giờ cái nhà thấy này đây là những hình ảnh à, những hình ảnh à, thực tế nhất mà hiện tại toàn đang có mặt tại tuyến số 4 Long Phú à, video trước á, thì toàn quay là chưa có lắp xong dầm nhưng mà video này đã xong dầm rồi nha cả nhà cái là mình lắp cái gì vậy anh Ây da cái đây là là đổ đổ đổ cột lên này đó, còn cái này là lắp ừ, à, lắp như thế này xong rồi đổ nói chung là đổ sàn đổ sàn hôm bữa trước mình hỏi thì à, mấy anh nói là tính từ cái mép mép mép tấm đan này này đó, tức là mép cầu đây tính từ mép này đây thì đâu cao lên đây là 18 18 phân nữa thì xe nó mới chạy được được cả nhà còn cái máy cái này cái này chắc là mình nghĩ là cột cầu cột hello anh cái này là mình mình mình làm cái này là cột hay anh cột hay là gọi là cái gì rồi mình hỏi mấy anh công nhân ở đây mấy anh chỉ cho giữa mấy mấy cái mà mình đóng khung đó là cái đây mấy đấy gọi gì anh mấy cái mà đóng khung đó là gọi là cái gì dạ đúng rồi dầm ngang hả à, dầm ngang là dài à, sau này mình bắt bắt một cái dầm ngang đi qua nữa à là còn một cái dầm nữa nữa ta Đồ. Ây da. À vậy là mình mình làm lên đây là bắt đầu mình bắt dầm lên nữa, bắt dầm ngang lên đây nữa. Mấy cái dầm này nữa là hết chưa anh hay là còn còn còn còn lên cao nữa? Là hết rồi đó hả? À bữa bữa anh kia nói là đối từ dưới này lên cao 18 phân đó hả dạ dạ đây cả nhà còn cái này còn cái này là cái gì anh bo hả đây là những hình ảnh à, rất là là là là chi tiết đó, rất là chi tiết cũng như là những hình ảnh mà chỉ có toàn rắn toàn mới đi quay như thế này thôi <laughs> nó vui thôi nha cả nhà thực sự là toàn ở đây chỉ ờ, có một mình toàn rắn ờ, vào những cái ờ, lúc mà toàn không có không không chưa chưa có làm gì trong thời gian là đất bất động sản đang đang đứng nha cho nên toàn mới vào để toàn quay cho cả nhà xem như vậy thì bây giờ này toàn thấy mấy anh lắp ở đây mà anh lắp ở đây thì gọi là dầm ngang lắp lắp lên đây cả nhà đó, lắp lên nhà thái này giữa hai giữa hai cái uh, giữa hai cái dầm đó, thì sẽ lắp một cái dầm khác lên gọi là dầm ngang à, mà cái dầm ngang này á, là mục đích là chắc là kết nối các các các dầm dọc với nhau dầm ngang này này đây này à, theo toàn thì nó sẽ kết nối các dòng dập uh, dầm dọc với nhau à, bây giờ chúng ta ở đây chúng ta uh, có thể ngồi chúng ta chấm gió được rồi hay không đó còn ở đây là theo toàn viết là ở đây là cái cầu đây còn ở đây là cái cái mưa ái ra đỡ mà bắt đèn này cái cái mà cái mép mà đó đó đó, đó làm hộp đèn hộp đồ hộp đèn cầu á một, một số cái thông số kỹ thuật mình liên quan tới điện rồi á điện nước đó. không biết đúng hay không nhưng mà tôi theo toàn là nghĩ là vậy đúng không cả nhà chắc là cũng cần như đúng rồi tại vì tôi đi đường tôi thấy cầu người ta hay làm vậy rồi chuẩn bị làm cái này xong thì uh, sẽ qua bên kia ở đây là 20 mỗi nhịp ở đây là một nhịp này như thế này là một nhịp ở giữa kia là nhịp thứ hai và qua bên kia là nhịp thứ ba đó, và mỗi nhịp như thế này là 26 dầm dọc 26 dầm dọc nha cả nhà 26 dầm dọc rồi mình điểm này một này đó, ngay cái mép này là một này hai này ba này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này đó là 8 thì ở đây nó cũng chia ra làm à, hai phần hai phần hai bên ở giữa là 10 bữa tổng điểm rồi ông giữa là 10 đó, ở giữa ở giữa đó là 10 này xong mép ờ, bên kia 8 ờ, nữa à, cộng hết lại là 26 cộng hết lại là 26 nha cả nhà nó toàn qua bên kia thôi đây phải đi cẩn thận cả nhà phải đi cẩn thận mới được thật sự cẩn thận. à, cái nhà thái không ở dưới này này toàn ngoài kia toàn quay uh, ờ, nước có cháy cho cả nhà quay video anh quay quay vlog á vlog quay vlog quay vlog á không không có lên cam quay máy quay này này lấy cam bị mất rồi à kỹ thuật cái chữ hả? em về xíu em ra thôi à có gì em xin dạ dạ dạ ở đây em ra luôn để em ra luôn ờ, cho mấy anh vợ đây uh, ờ, mấy anh sợ mấy anh mấy anh sợ là là ship la nhưng đúng rồi ship la thiệt đúng cái nhà không không không không có ai cho vô đây vay đâu chỉ có mình ờ, chỉ, chỉ có mình nói là mình mình vào để mình vay thôi lúc trước có mấy anh thì mình cũng xin vào rồi nhưng mà bây giờ mình vào thì mình vay thêm nữa hơi cố gắng như ờ, vay như thế này là cũng cũng cũng cũng cũng khá là nhiều những hình ảnh cho cả nhà rồi cả nhà có khá là nhiều hình ảnh cho cả nhà rồi cho nên là chúng ta xem như vậy là được rồi à, chúng ta xem như, như như thế này là được rồi đi sâu quá đi đi đi đi sâu qua bên kia quá thì cũng không được chung là có những cái hình ảnh thực tế như thế này thì cả nhà xem là ổn rồi cả nhà rồi sau này cái nhà có có có có xem á cái nhà có xem á thì toàn sẽ cố gắng quay những cái video khác cho cả nhà nha cả nhà toàn sẽ quay những cái video khác cho cả nhà cùng xem đó ở đây là ở giữa này đây bây giờ chúng ta đứng ở đây chúng ta ngắm ở bên kia dưới kia sẽ có một cái xe à, xe cấu xe cấu sẽ đưa nói chung là cấu đó mà thao tác những cái cầu ở đây à, có những cái video mà toàn đã quay á xác thực luôn á cả nhà toàn đã quay rồi á thì cả nhà có thể xem được luôn á đó. đây là những cái hình ảnh mà toàn có thể quay được tại tuyến số 4 và đặc biệt là ngay chỗ cái cầu này cái cầu này thì uh, hôm bữa anh kỹ thuật kia anh nói là sẽ mấy cái dầm này sẽ được lắp từ đây qua bên kia và có thể gọi là đi bộ được tức là đi đi đi bộ qua bên đó được là trước Tết trước Tết dương lịch trước Tết dương lịch nha cả nhà còn đâu mà à, cái cầu này xong á và thông tiếng á thì chưa đâu thì toàn có hỏi một số anh kỹ thuật khác thì có nói là có thể là cuối năm sau cả nhà cuối năm sau á chứ không phải là là, là cuối năm nay đâu bây giờ chưa nghĩ hả anh bây giờ chưa nghĩ hả họ làm xong có nghĩ hay sao dạ. thôi bây giờ em em về luôn mấy à, anh này làm ở đây là những cái công trình mà à, gọi là là, là kéo dài thời gian khá là lâu tính bằng năm ấy cả nhà từ năm ngoái tới năm nay từ năm ngoái từ tháng 3 năm 2021 cho tới bây giờ là bắt đầu làm tuyến số 4 tức là bắt đầu ừ, làm lỡ động thổ tuyến số 4 á. chứ còn trước đó là đã sang lắp ủi rồi rồi rồi trước khi tầng vợ thì toàn chỉ cho à, tầng vợ thì ở đây có những cái lô đất này đây ở đây ở đây này ở đây có những lô đất này đây có những lô đất ở đây này à, phía xa xa này ở ờ, phía ờ, xa xa, xa này đây là có những lô đất mà lúc trước đã bán rồi này đây là cái nhà thác cọc không này cái nhà thác cọc không cọc này Đó, cọc cọc đây cả nhà cọc ở đây kia cọc này, này. Đó. đây cọc này rồi kia cọc nữa này Nếu mà có lấy cam nó còn bay nó sẽ dở hơn Không còn phải vào thánh tới, tới, tới trong cầu như lúc nãy Nhưng mà không có lấy cam mình phải đi uh, vay như vậy Thì cũng khó cho những anh công nhân ở đây Mình xin vào thì mình vay thì ok hơn Rồi cái nhà thấy không Đây là những lô đất này Ở đây thì uh, giá cao nha cả nhà ở đây là thuộc thị trắng đất thuộc thị trấn của ờ, thị trấn Trần Phú á. Giá ở đây mình nghe được chào á, mình thấy những anh em chào là 1 tỷ 8 một lô sau ngang năm sau 30. Đây. Đây là cái ờ, chỗ mà anh em công nhân làm. Đó, anh em công nhân làm ở đây. Rồi. Những lô đất của chúng ta ở đây rồi ở đây uh, sẽ đào cái cái cái cái ờ, cái cái cái cái rãnh này cái rãnh này là đỡ lắp cống là lắp những cái cống đó lắp những cái cống đó nha cả nhà toàn định ngồi về trên kia toàn sẽ thông tin tiếng số 4 cho cả nhà à, nhưng mà ở trên đó hiện tại anh công nhân ờ, anh sợ mình bị nói chung là công trình đang làm á có những cái nguy hiểm cho nên là mình cũng không thể nào mình ở trên đó được đây này ở đây mình sẽ mình sẽ review này đây này thông tin uh, quy hoạch của tuyến số 4 này ở đây ở nhà ca tất cả những cái tiếng ở đây nha tất cả những tiếng ở đây toàn toàn review cho cái nhà luôn nha anh này tiếng số 1 này dài 5,6 km này rộng 32 m tổng vốn đầu tư là 26 tỷ thôi mình biết thông tin như vậy như vậy thì mình nói thêm là tuyến số 1 có lộ cái bờ rộng á chiều ngang á là rộng 32 m đây này có thông tin rộng 32 m luôn này rồi tuyến số 2 thì dài 4,2 km rộng là 65 m tuyến số 3 là dài 6,1 km rộng 42 m rồi tuyến số 4 của mình này đây, đây là tuyến số 4 này cả nhà thấy nha dài 8,5 theo toàn được biết là 8,2 nha cả nhà rộng 42 m tổng vốn đầu tư là 29 tỷ đồng rồi đây là tuyến đường quan trọng nhất khi kết nối trung tâm hành chính hiện từ đường DT741 đến khu công nghiệp Pigamex khu công nghiệp Pigamex có tổng quy mô là 6.300 hecta nha cả nhà rồi điểm bắt đầu của ờ, tuyến số 4 là đường DT 741 đối diện là đường tổ 33 thị trấn Tân Phú và sau đó hướng thẳng phía đông vượt suối rạc tức là cây cầu lúc nãy á đi qua nông trường cao su Tân Lợi Hồ Tân Hò tạo tuyến tuyến tạo lực số 4 đi qua địa phận các xã là Tân Phú Tân Lợi Tân Hò đúng nha cả nhà chính xác nha và đây là những hình ảnh xưa này, hình ảnh từ lâu này à, chưa chưa cái cầu chưa làm luôn cả nhà rồi cả nhà mà xem thấy hay á, thì nhớ cho toàn một like một chia sẻ để toàn có động lực á toàn đi quay nhiều video hơn cho cả nhà và cả nhà xem cả nhà cũng cập nhật được những cái thông tin mới nhất ở tại các tiếng tiếng 4 tiếng 3 tiếng 2 tiếng 1 thì chưa làm gì cả nhà đó, cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn à, ngoài à, ra ngồi ngồi những lô đất lúc nãy toàn quay á thì bên đây bên đây cũng có những lô đất này đó toàn lại toàn quay luôn cho cả nhà giá đây dao động 1 tỷ 8 thôi cả nhà 1 tỷ 8 1 tỷ 8 đến 10 tùy theo uh, lô mà chủ đầu tư người ta họ bán chủ đầu tư tức là, là, là những nhà đầu tư đã mua rồi á thì bây giờ người ta bán lại đây này cả nhà thấy không đây này cọc này cọc này vừa tiềm năng á, vừa tương lai đầu tư lâu dài á thì rất ok nha tại vì à, khu công nghiệp chắc chắn làm nha cả nhà khu công nghiệp chắc chắn là là là họ làm và tất cả những cái khu công nghiệp hiện tại ở thành phố đây thì đang được gọi là uh, kêu gọi kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước vào đầu tư vào các khu công nghiệp xây dựng nhà máy này kia đó. thì uh, hiện tại trên uh, ngoài khu nghiệp Bkmax ra thì còn có khu nghiệp Thành Phương cũng được đầu tư khá khá khá là nhiều hello đi đi, đi dạo hả đi dạo hả hay là ở trong này hả à trên đất hả à, đi dạo hay sao không anh vay mấy vay này ở bên này thì cam không không có ở đây ờ, anh em môi giới bất động sản á cũng hay vào đây hay vào đây review cả nhà thôi bây giờ cả nhà xem thấy hay thì à, bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha và toàn sẽ à, quay đi nhiều video hơn cho cả nhà bây giờ à, toàn xin kết thúc video tại đây và toàn về nhà à, hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à.